tiên Ví dụ số 1 các em chú ý này Đề bài yêu cầu là giải các hệ phương trình sau Hệ phương trình nào? Hệ phương trình đầu tiên này Ở trên phương trình 1 Y cộng với x bình phương bằng 4x Phương trình thứ hai là gì? 2x cộng với y trừ đi 5 bằng 0 Các em biết xong đề chưa? Thì đối với hệ phương trình này Như ở phương pháp chúng ta nói là rút từ phương trình bậc nhất này rút một ẩn theo ẩn còn lại. Phương trình bậc nhất đây, đúng chưa? Chúng ta rút ẩn x hoặc rút ẩn y tùy các em. Đấy, thì ở đây chúng ta ưu tiên rút ẩn y. Vì sao? Vì phương trình đầu tiên là ẩn y nó chỉ có một số hạng thôi, xuất hiện trong một số hạng thôi. Vậy thì việc chúng ta thay vào nó sẽ đơn giản hơn, đúng chưa? Với lại ẩn y ở Phương trình một là bậc một chúng ta không phải bình phương nữa. Hiểu chưa? Đấy là cái hướng đi mà chúng ta ưu tiên. Còn một cái hướng nữa chúng ta cũng có thể à, rút được. Ví dụ như như thầy nói à, bậc hai này các em cũng có thể rút được. Tuy nhiên là tùy thuộc vào phương trình. Thì phương trình này chúng ta rút nó cũng rất là đơn giản thôi. Y biểu diễn theo x nó cũng khá là dễ vì y là chiếm một số hạng và y là bậc nhất. Đúng chưa? Thì rút à, y bằng 4x trừ x bình thay vào phương trình dưới cũng được. Ok chưa? Nói về chúng ta có hai hướng để rút và thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết ví dụ à, ví dụ một này. Và đây thầy sẽ ưu tiên sử dụng cái phương pháp mà thầy đã nói cho các em ở đây. Ví dụ 1 phần A. Thầy viết lại đề nhá. Y cộng với x bình phương bằng 4x Phương trình dưới là gì? 2x cộng với y trừ 5 bằng 0. Vậy thì khi đó hệ phương trình sẽ tương đương. Ở trên này, ờ, ở dưới nha thầy rút ra y sẽ bằng gì? 5 trừ đi 2x. Đúng chưa? Sau đó thầy sẽ thay lên phương trình trên. 5 trừ 2x cộng với x bình phương bằng 4x tương đương. Phương trình dưới thầy giữ nguyên y bằng 5 trừ 2x. Phương trình trên thầy chuyển vế và thu gọn lại x bình phương này cộng 4 chuyển sang thành trừ 4x. Trừ 4x đây sẽ rút gọn đi thành trừ 6x và cộng với 5 bằng 0. Được chưa? Phương trình trên Phương trình đầu tiên nó sẽ trở thành phương trình bậc